thuế trước bạ cho dòng xe như là C180 và E180 và một cái thông tin thứ hai nữa các bạn à, là một cái thông tin về cũng liên quan tới thuế trước bạ có nghĩa là bắt đầu hết ngày 31 tây tháng 12 năm 2020 này thì thuế trước bạ chính thức sẽ hết ờ, ở cái mức là 5% và sẽ trở về là cái mức 10%. Đó đó là cái hai cái hai cái thông tin mà cực kỳ quan trọng luôn. Đó thì ờ, nếu mà các anh chị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz nói chung cũng như là mẫu xe C180 hoặc là E180 thì đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ tốt luôn các bạn nha. Ok, thì à, bây giờ Di sẽ trở lại với cái phần mà so sánh hai chiếc xe à, E180 với lại là C300 AMG thì tại sao ngày hôm nay là Di à, có một cái bài so sánh này các bạn bởi vì là cái C300 AMG với mức giá là niêm yết là 1 tỷ 939 triệu đồng và cái E180 với cái giá niêm yết là 2 tỷ 050 triệu đồng thì với hai cái chiếc xe này các bạn sẽ thấy ở cái mức giá niêm yết nó gần ừ, tương đương nhau các bạn và vào thời điểm này đó thì cái E180 thì lại đang có chương trình khuyến mãi rất là tốt nữa cho nên là cái giá của chiếc xe E180 với lại C300 MG này thì nó gần như là tương đồng nhau luôn à đây là một cái mà điều cực kỳ à, à đặc biệt luôn các bạn và cũng có rất là nhiều những anh chị à, khách hàng khi mà quan tâm tới cái chiếc xe ờ, C300 AMG hoặc là E180 ờ, thì có một cái sự phân vân ở đây rất là nhiều các bạn cho nên là ngày hôm nay là Duy mới là đưa ra cái bài so sánh này để anh chị và khách hàng à, có thể là lựa chọn cho mình một chiếc xe theo đúng cái nhu cầu của gia đình đúng như cái mong muốn của gia đình mình đặt ra cho một chiếc xe ô tô ha thì à, đối với cái chiếc xe C300 AMG á, là một cái chiếc xe mà có thể nói là à, rất là đầy đủ option luôn các bạn có thể nói là, full option luôn và Di đã từng so sánh cũng như đã từng review chiếc xe C300 này so sánh với cái chiếc E300 luôn chứng tỏ ở đây một điều là cái chiếc xe C300 AMG nó có rất là nhiều những cái option luôn à, bởi vì đây là cái dòng xe có thể nói là à, top top trong cái dòng xe C-Class hiện tại ở thị trường Việt Nam các bạn nha đó đây là cái phiên bản cao nhất đó còn E180 á, là cái phiên bản coi như là à, thấp nhất ở trong cái dòng xe E-Class đó thì à, không có nói nhiều nữa các bạn thì chắc chắn là những cái thông tin đó thì các bạn cũng đã à, biết và cũng đã nắm rõ rồi nhưng mà các Di sẽ chỉ cho các bạn cái sự khác biệt giữa hai chiếc xe này à, tại sao có thể là khách hàng chọn cái chiếc xe E180 hoặc là khách hàng chọn cái chiếc xe C300 này à, thực sự các bạn khi mà so sánh hai cái chiếc xe này á, thì Di sẽ không có so sánh về option ở đây nữa ha không có so sánh về cái sự uh, những cái món đồ chơi được gắn trên hai chiếc xe này nữa mà là so sánh ở đây là à, về cái nhu cầu về cái nhu cầu của gia đình hoặc là cái nhu cầu của anh chị khách hàng tùy theo cái sở thích của mình để chọn ra một cái chiếc xe hợp lý hơn ha thì nếu mà các anh chị và các bạn nào mà đang yêu thích cái dòng xe mà trẻ trung thể thao và năng động á, và um, có thể nói gọi là công nghệ á các bạn thì các bạn có thể là chọn cái xe C300 AMG này thực ra với chiếc xe C300 AMG này sẽ phù hợp hơn với lại những khách hàng trẻ tuổi thích cái cảm giác lái cũng như là yêu thích là à, công nghệ ha thì à, điểm sơ quá các bạn thì chiếc xe C300 này Di cũng đã có review rất là nhiều rồi thì bây giờ Di sẽ đi sơ cái một vòng ở bên ngoài của chiếc xe C300 AMG này nha đó đầu tiên về cái phần mà đầu xe các bạn thì các bạn sẽ thấy ở đây là cái đèn xe đây là một cái điểm rất là nổi bật trên chiếc xe C300 AMG đèn multi beam led này các bạn thấy không thì đèn multi beam led này đây là một cái đèn mà có thể nói là cái công nghệ coi như là tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ ha với cái đèn này thì à, à, có rất là nhiều những cái tính năng khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường à, ừ, thành phố hoặc là đường cao tốc hoặc là đường trời mưa này nọ thì cái đèn của chúng ta sẽ lập được lập trình sẽ được chiếu theo đúng cái nhu cầu mà chiếc xe nó mong muốn ha thì với cái những cái tính năng của cái đèn thông minh này á, thì Duy sẽ không có nhắc lại nữa và nếu mà các bạn nào chưa có xem cái đèn beam led này á, chưa biết kết cấu nó như thế nào á, thì Duy xin được phép để cái link ở đây ha cho các bạn biết ok và thứ hai nữa các bạn là cái phần đầu xe chỗ này ha. thì C300 AMG do là đây là một cái thiết kế của AMG cho nên là các bạn sẽ thấy là à, ở khu vực này nè lưới tản nhiệt nè là được ừ, thiết kế là dạng viên kim cương nè khi mà nhìn từ xa chúng ta thấy rất là đẹp ha cản xe của AMG luôn đó khi mà nhìn phần đầu xe của chiếc xe C300 AMG này thì các bạn vô cùng là các bạn thấy là vô cùng là trẻ trung và thể thao Ok bây giờ sẽ qua cái phần đầu xe của chiếc xe E180 E180 thì khi mà các bạn nhìn ở phần đầu xe này thì các bạn cũng thấy là sẽ toát lên được một cái phong cách thể thao. Đây, đây là cái logo to ờ, bạn to ở giữa ha cùng với lại cái lưới tản nhiệt dạng hai nang thì đây cũng là một cái thiết kế mà dạng thể thao của Mercedes-Benz và tiếp theo nữa các bạn đèn xe của chiếc xe E 180 này là đèn led high performance đây là một cái đèn led hiệu suất cao thôi các bạn chứ không phải là cái đèn led thông minh nữa thì ờ, một cái là có rất là nhiều tính năng và một cái là không có tính năng gì hết ha. thì à, cái đèn mà có rất là nhiều những tính năng đó các bạn thì à, chẳng hạn như cái C300MG này đi thì khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường mà có thể nói là những cái đoạn đường trường những cái đoạn đường mà không có bóng đèn đường các bạn hoặc là đi trên đường cao tốc này nọ thì các bạn mới có thấy thấy được cái sự hoạt động của cái đèn multibeam led này còn nếu như mà xe của chúng ta cứ hoạt động ở trong những cái đoạn đường thành phố nè là chính nè thì cái việc mà cái đèn led high performance này với là cái đèn multi beam led này thì nó cũng sẽ gần như là như nhau thôi các bạn bởi vì là cái đèn multi beam led nó cũng sẽ hoạt động hết tất cả tính năng tính năng của nó khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường mà à, với những cái điều kiện mà nó khắc nghiệt hơn thì cái đèn của chúng ta nó mới có thể hoạt động theo nhưng theo như những cái mà lập trình của cái chiếc xe C300 AMG này về phần đầu xe các bạn thì à, C300 E E180 thì à, mặc dù được thiết kế thể thao nhưng vẫn thể hiện được cái sự sang trọng của dòng xe E-Class à, các bạn thấy không có nghĩa là khi mà chúng ta đứng trước cái phần đầu xe này thì chúng ta cảm thấy là à, cái cái bề rộng của cái phần đầu xe này nó sẽ rất là rộng luôn cũng như là cái phần cabo cực kỳ dài ha đây là một cái điểm mà rất là sang trọng rất là hay ở trên chiếc xe E-Class ok và um, đó Duy sẽ cho các bạn xem cái phần đầu xe rồi chủ yếu là khác về hai cái đèn ha một cái đèn multi beam và một cái đèn à, LED high performance ok và đi sang bên hông một xíu các bạn cái phần mâm xe cái phần mâm xe thì C300 thì được trang bị bộ mâm là 18 in ha của AMG còn à, E180 thì được trang bị cái bộ mâm là 17 in tại sao mà cái chiếc xe i180 này là sử dụng cái cái cái mâm 17 in các bạn thực ra 17 in này thì à, à, cái mâm nó hơi nhỏ so với cái kích thước của cái xe nhưng mà như thấy một điều là cái lớp xe mà chúng ta phần cao su này dày các bạn các bạn đi sẽ êm ái hơn ha, êm ái hơn rất là nhiều so với những cái lớp xe mà à, mỏng ở phần cao su này chẳng hạn như cái C300 AMG các bạn thì các bạn sẽ thấy là cái phần mà bánh xe á, nó sẽ được thiết kế mỏng hơn nè ha cho nên là khi mà chúng ta đi vào những cái đoạn đường mà à, không được đẹp những cái đoạn đường gồ ghề á, các bạn sẽ cảm giác là cái xe của chúng ta sẽ sóc hơn và ồn hơn một chút xíu ha thì bởi vì đây là cái chiếc xe thể thao mà cho nên là xe thể thao thì thông thường cần cái sự bám đường cũng như là à, cái hình thức nữa các bạn khi mà chúng ta nhìn cái bộ mâm to hơn thì các bạn sẽ thấy bắt mắt hơn là một điều chắc chắn rồi ok và tiếp theo nữa ở trên tay nắm cửa của cái xe C300 AMG này các bạn sẽ thấy là ở đây nó có chi tiết mạc chrome đồng nghĩa với việc là cái xe C300 AMG này được trang bị cái tính năng là Keyless Go Keyless Go là cảm ứng à, lóc cửa và mở cửa các bạn và à, cái xe E180 này thì lại không có cái tính năng đó ha không có tính năng đó thì à, các bạn có cần thiết cái cái tính năng này lắm không ha đó hay là các bạn mong muốn một chiếc xe của chúng ta có thêm những cái điểm khác biệt nữa đó ok tiếp theo nữa các bạn à, đi ra phía sau ha đây đây là cái phần đuôi xe của chiếc xe C300 AMG e nè các bạn sẽ thấy ha thiết kế thể thao ha hai bô kép ở đây đó, đèn xe thì được thiết kế như dạng uh, như thế này đó, thì bằng phần, phần đuôi xe thì di chủ yếu là nó có phần thiết kế thôi chứ cũng gì cũng không có nói nhiều và lại qua đây cho các bạn xem là cái uh, E 180 thì E, e 180 của chúng ta vẫn thiết kế theo kiểu thể thao các bạn nha à, các bạn thấy nè à, bô kép cũng đối xứng hai bên nè ha đó đèn xe thì được thiết kế theo dạng bụi sao đó khi mà chúng ta đi từ phía sau xe vào ban đêm á, thì chúng ta sẽ thể nhận biết được là à, đâu là cái chiếc xe C-Class cũng như đâu là cái chiếc xe E-Class ha tôi cho các bạn xem luôn cái màu sơn giống nhau luôn các bạn đó duy cố tình để hai cái chiếc xe giống nhau về cái phần màu sơn cho các bạn xem luôn ha Ok bây giờ duy sẽ mở cái cốp lên cho các bạn xem đây là cái cốp xe của chiếc xe E180 nè các bạn sẽ thấy nè đó trong phần cốp xe nè nó sẽ như thế này nó rất là rộng luôn các bạn đó thì đối với cái dòng E thì à, được trang bị cái cốp rất là rộng luôn và duy có thể nói là rộng hơn cả dòng xe S luôn các bạn rộng hơn chiếc S luôn rất là nhiều luôn ha đó bạn thấy nè cái này chúng ta mà đi du lịch mà khoảng tầm à, cả nhà chúng ta đi du lịch mà khoảng tầm à, một tuần lễ các bạn các bạn có thể để đồ thoải mái luôn á có thể để được ừ, ba cái vali to ở đây luôn ha chỗ này thì các bạn sẽ thấy là gặp ghế nè thì à, gặp ghế thì dòng E của chúng ta cũng có gặp ghế hoặc là dòng C của chúng ta cũng có gặp ghế ha ở đây thì có một cái nút để chúng ta đóng cớp nè vẫn là cớp điện các bạn vẫn là cớp điện ha và bây giờ là cái cốp xe của chiếc xe C300 uhm. cốp xe của C300 thì các bạn thấy cũng rất là rộng luôn nhưng mà à, nó sẽ không rộng bằng chiếc Y được là chắc chắn rồi ha đó ở đây cũng có cái chi tiết gặp ghế à, C300 AMG cũng như là E180 đều sử dụng cái lớp xe Runlat cho nên các bạn sẽ không thấy là có lớp xe dự phòng ha ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có hai cái nút bấm bởi vì là xe ờ, C300 AMG được trang bị là tính năng ờ, Keyless Go à, lóc cửa thông minh ha Đó thì điểm sơ về cái phần bên ngoài xe là nó là như vậy ha. Mô hình chung là hai cái chiếc xe này nó chủ yếu là khác nhau về cái phong cách thiết kế một chút xíu cũng như là cái kích thước các bạn đó thì à, à, Di mời các bạn tới khu vực này nha cái C300 của chúng ta thì à, sở hữu cái à, kích thước là chiều dài là 4m686 ha chiều rộng là 1810 và chiều cao là 1442mm đây và đây là cái kích thước của cái chiếc xe à, E180 là chiều dài là 4m923 các bạn bề rộng là 1m852 và chiều cao là 1m468 à, có nghĩa là chiếc xe E của chúng ta sẽ rộng hơn và dài hơn cũng như là sẽ cao hơn chiếc xe C300 đó thì cái thông số của một chiếc xe các bạn khi mà các bạn nhìn vào cái thông số kích thước của một chiếc xe thì các bạn sẽ đoán được cái chiếc xe đó nằm ở tầm tầm phân khúc nào các bạn tầm phân khúc nào ha chẳng hạn như là dòng xe C-Class về phân khúc nó sẽ thấp hơn dòng xe E-Class chắc chắn là một điều là cái kích thước của dòng xe Y lúc nào cũng sẽ lớn hơn ha và à, đối với cái chiếc xe Y này thì nó trên là kích thước khoảng tầm là à, gần 3 tấc các bạn hai tấc mấy ha 4m923 nè đó chiều dài cơ sở của cái xe là E180 là 2m939 và chiều dài cơ sở của chiếc xe C300 nó là 2m840 à, chiều dài cơ sở nó cũng thể hiện cái sự êm ái của chiếc xe của bạn đó thì thật ra với hai cái chiếc xe C300 MG cũng như là à, E180 này á thì à, à, nên chọn chiếc xe nào ha câu hỏi của chúng ta là nên chọn chiếc xe nào rất là nhiều những anh chị và các bạn khi mà đang quan tâm tới mà hai mẫu xe này thì cũng rất là phân vân luôn các bạn thì Di cũng nói luôn là nếu mà các anh chị và các bạn mà yêu thích cái sự ờ, thể thao yêu thích mà công nghệ yêu thích mà cái cảm giác lái thể thao cũng như là chiếc xe của chúng ta được trang bị rất là nhiều những cái option đó, thì các bạn có thể chọn cái chiếc xe C300 mg này còn nếu mà chúng ta thích một chiếc xe mà um, rộng rãi nè thứ nhất là rộng rãi nè các bạn thứ hai là sang trọng đẳng cấp và thứ ba là chúng ta sẽ không cần quá là nhiều những option bởi vì sao các bạn thì thực ra khi mà đối với một cái chiếc xe tùy theo cái nhu cầu khách hàng cũng như là tùy theo cái ờ, độ tuổi của khách hàng ha thì đối với những khách hàng trẻ thì lúc nào cũng sẽ thích cái chiếc xe C300 này 50 tuổi trở lên hoặc là 40 tuổi hoặc 50 tuổi trở lên thì các ờ, anh chị khách hàng đó thì thực ra không phải cần quá nhiều option đâu chỉ cần một chiếc xe rộng rãi êm ái và đảm bảo là thoải mái nhất khi mà xe gia đình của chúng ta đi trên cái chiếc xe này à, thì uh, riêng về duy các bạn riêng về duy thì đối với duy thì duy mặc dù là à, năm nay là duy cũng khoảng tầm 30 tuổi thôi các bạn nhưng mà duy vẫn thích cái cái chiếc xe i 180 này hơn ha bởi vì à, à, Duy thì không cần phải quá là nhiều option các bạn đó đối với Duy khi mà Duy chạy xe Duy không cần phải quá là nhiều option đâu Duy thích à, ở đây là à, cái chiếc xe E là thứ nhất là nó sẽ rộng rãi hơn êm ái hơn các bạn đó bởi vì là đây là một cái chiếc xe mà được thiết kế giống như là theo phân, phân khúc sang trọng mà các bạn các bạn thường thấy là những cái chiếc xe sang thường nó sẽ được thiết kế theo cái kiểu là êm ái cách âm và và và sang trọng hơn thì duy nghĩ là với cái cái cái cái cái cái uh, thiết kế của cái xe E 180 này sẽ phù hợp hơn với lại những cái anh chị mà khách hàng mà đã đi rất là nhiều mẫu xe rồi không cần phải quá là nhiều những cái option đó, thì các anh chị sẽ chọn cái mẫu xe E 180 này à, đây là cái phần nội thất của cái chiếc xe à, E180 các bạn đó Di nổ máy lên nha E180 này nó dưới lại C180 các bạn không có sử dụng cửa hít cho nên chúng ta sẽ đóng mạnh tay hơn một chút xíu ha đó, khi mà chúng ta đóng cửa vào thì cái ghế của chúng ta sẽ chỉnh lại cái vị trí mà giống như là chúng ta đã cài đặt trước ha à, đây là cái khu vực mà táp lô nè các bạn một cái khu vực mà Di ờ, cực kỳ thích trên cái dòng xe E-Class này luôn thì với cái màn hình táp lô được thiết kế là ẩn ở dưới này à, ẩn như này có khi mà chúng ta nhìn thấy như được thiết kế như thế này thì nó rất là sang trọng luôn thì với cái thiết kế này thì trên chiếc xe S S cũng được ờ, thiết kế cái dạng táp lô giống như thế này ha. thì C300 e, E180 thì sẽ sử dụng một cái công tơ mét dạng ống ở chỗ này các bạn à, đây là cái đồng hồ dạng ống ha các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp luôn nè à, đồng hồ dạng ống ha truyền thống và một cái màn hình LCD 12.3 ờ, inch ở đây nó rất là sắc nét luôn thì với cái màn hình này á, các bạn thì các bạn có thể là cài đặt nè cài đặt nè hệ thống giải trí nè cài đặt những cái tính năng về đèn ở của xe ở đây ha cài đặt đèn này nọ rồi uh, âm thanh giải trí các thứ luôn rất là nhiều cái tính năng thì với cái đèn với cái hệ điều hành trên chiếc xe E180 này với là cái hệ điều hành trên cái chiếc xe uh, C300 AMG thì nó đều là như nhau thôi các bạn nhưng mà cái màn hình này thì nó sẽ to hơn một chút xíu so với cái màn hình của chiếc xe C300 cái màn hình của C300 nó khoảng là 10.25 inch thôi còn cái này là 12.5 inch nó sẽ to hơn một chút xíu ha đó, còn cái khu vực này các bạn thấy là cái E180 được thiết kế theo phong cách thể thao cho nên là cái chi tiết chỗ này các bạn sẽ thấy là ốp nhôm nè ốp nhôm và có những cái vân rất, rất là giống như carbon các bạn đó nó gọi là ốp nhôm vân carbon thôi chứ không phải là carbon ha rất là đẹp ha những cái hốc gió của máy lạnh của chúng ta nè được sẽ thiết kế như thế này ha rất những cái hình tròn thôi rất là dễ thương ha các bạn còn cái khu vực này là khu vực để chúng ta điều khiển uh, máy lạnh nè rồi uh, cài đặt về radio về uh, giải trí ở đây và cái e 180 này được trang bị cái đồng hồ analog ở đây ha các bạn rất là sang trọng ha thì đối với những cái mẫu xe mà được thiết kế theo phong cách sang trọng các bạn thì thường là sẽ có một cái đồng hồ dạng cơ ở đây à, mặc dù một cái chi tiết đồng hồ nhỏ như thế này thôi nhưng mà các bạn sẽ thấy là cái nội thất của chúng ta cực kỳ sang trọng luôn ha khu vực cái khu vực này các bạn cái khu vực này gọi là cái khu vực uh, gọi là khu vực tắp lô ha khu vực uh, này gọi là cái gì mình nói là nôm na là cái khu vực uh, chỗ con ngựa đi ha chỗ để tay đi ha thì uh, chiếc C300 với lại cái chiếc E180 thì chỗ này cũng sẽ được thiết kế gần như giống nhau luôn các bạn đó và à, chỗ này thì được thiết kế là một cái chi tiết là ốp gỗ màu đen bóng piano lacquer ha thì với cái chi tiết màu đen bóng này thì các bạn chịu khó một chút xíu ha là sẽ vệ sinh sạch sẽ hơn cũng như là với cái cái cái phần ốp gỗ bóng này nó sẽ dễ để lại cái vân tay vân tay thì các bạn chịu khó một chút xíu thôi nhưng mà cái nội thất của chúng ta nó sẽ sạch sẽ hơn đẹp đẽ hơn sang trọng hơn rất là nhiều ta lái của chiếc xe E180 là như thế này các bạn thì vẫn là cái thiết kế ta lái thế hệ mới ha khu vực này điều khiển cái à, màn hình này khu vực này điều khiển màn hình này này tất cả khi mà chúng ta lái xe thì chúng ta cứ việc điều khiển trên màn hình này thôi không có rời tay lái ha không có rời tay lái thì nó sẽ an toàn hơn tránh sao nhãn cho việc lái xe à, thì tay lái của chiếc E180 này thì được bọc da nắp ba rất là êm nha rất là êm ái luôn nè à, cần số thì cũng sẽ giống nhau thôi tất cả mọi cái ha gạt mưa xi nhan rồi à, sinh đường nháy đèn này nằm ở bên đây hết các bạn đèn xe thì cũng là tự động những cái tính năng đó thì tiêu chuẩn rồi khu vực này để chúng ta điều khiển ha điều khiển cái màn hình giải trí này cũng như là các tính năng lái của xe hệ thống đầu xe tự động nè hệ thống tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ nè hệ thống uh, cảm biến nè volume lớn nhỏ nè rèm xe phía sau ha khu vực để tay nè các bạn khu vực để tay học để đồ thì các bạn sẽ thấy ở trong đây nó có hai cái USB một cái USB để chúng ta có thể là sạc điện thoại nè hoặc là một cái USB để mà nghe nhạc và à, các bạn sẽ thấy cái USB thứ hai nó có cái hình cái điện thoại nè các bạn thì những cái USB nào mà các bạn sẽ thấy có cái hình điện thoại như thế này thì sẽ được trang bị cái tính năng là Apple CarPlay ha với tính năng Apple CarPlay này thì Di cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi và với những cái chiếc xe mà khi mà sử dụng Apple CarPlay thì nó cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn các bạn có thể là nghe điện thoại gọi điện thoại nè nghe nhạc giải trí xem phim này tất cả mọi thứ luôn từ cái điện thoại chúng ta sẽ chuyển lên trên cái màn hình của xe ha rất là tuyệt vời luôn kể cả là bản đồ chỉ đường luôn thì à, đối với Di các bạn thì à, khi mà lên xe thì cái điều đầu tiên mà Di lên xe các bạn là Di cắm cái điện thoại của Di vào chiếc xe đó để những cái thông tin về cái điện thoại của Di sẽ được chuyển trên màn hình này hết khi mà Di đang lái xe Di vẫn thực hiện rất là à, coi như là rất là dễ cũng như là cực kỳ an toàn luôn ha đó và đầu tiên các bạn và tiếp theo nữa các bạn là khi mà Duyên ngồi vào cái ừ, khoang lái của chiếc xe à, E180 này cũng như là ngồi vào cái ghế này một điều các bạn Di thấy là à, cực kỳ thoải mái luôn bởi vì cái sự rộng rãi của nó cũng như là cái khu vực táp lô này được thiết kế rồi như là nè các bạn thấy không ở khu vực này nè à, được bo tròn rồi thiết kế cái đây rất là đẹp rất là sang trọng luôn à, thì à, với cái chất liệu da trên cái chiếc xe E180 này nó sẽ khác với cái chất liệu da trên chiếc xe C300 đó là E180 sử dụng da Atico các bạn Atico ha da Atico thì gọi là một cái da nhân tạo của Mercedes-Benz thì với cái da Atico này thì nó cực kỳ bền bỉ luôn cực kỳ bền luôn đó và Duy nghĩ là nếu mà chúng ta đi hết trọn đời của chiếc xe này thì cái hệ thống ghế da Atico này nó cũng sẽ không có hề hớn gì đó điển hình là có rất là nhiều những cái chiếc xe mà Duy đã bán cách đây khoảng tầm 2012 tới bây giờ cũng gần 10 năm rồi các bạn 2012 khoảng 8 năm rồi ha nhưng mà những cái chiếc xe đó bây giờ thì hệ thống ghế da nó vẫn vẫn đẹp vẫn tốt như như, như bình thường thôi nó không có vấn đề gì hết luôn á đó thì ờ, khi mà các bạn đã sử dụng những cái uh, xe của Mercedes-Benz thì các bạn sẽ biết rồi ha cái phần nội thất của cái chiếc xe Mercedes-Benz thì rất là bền luôn đó và đặc biệt là cái da không chỉ là da thật hoặc là da artico nữa các bạn đó cực kỳ bền ok ở đây thì các bạn sẽ thấy là có cái vị trí nhớ ghế đầy đủ ha có vị trí nhớ ghế chỉnh ghế ở đây hết à. thì cái E 180 này thì à, Di đang ngồi ở bên trong là cái nội thất là ghế màu nâu thì các bạn sẽ thấy là cái ghế màu nâu nè khu vực táp lô này thì nó là màu đen cũng như là cái trần xe thì nó là màu kem thì à, Di thấy là cái khách hàng bên dưới các bạn thường sẽ thích là cái trần xe màu sáng hơn bởi vì khi mà ngồi vào cái cái chiếc xe mà có cái trần màu sáng á, chúng ta sẽ cảm giác nó thoải mái hơn cũng như là chúng ta cảm thấy nó mát mẻ hơn so với cái trần màu đen thì không biết mà các anh chị và các bạn mà đã đi nhiều xe rồi thì có thấy cái điều này đúng hay không ha Ok à, đối với cái khu vực này thì Di cũng không có muốn nói gì thêm nữa các bạn bởi vì là hầu như những chiếc xe Mercedes của chúng ta là à, cái khu vực này nó gần như là giống nhau hết rồi gần như là giống nhau hết rồi lo của chiếc xe E180 này thì là sử dụng lo tiêu chuẩn thôi lo tiêu chuẩn thôi còn C300 thì chúng ta sẽ sử dụng lo Boommaster thì lo tiêu chuẩn này nghe có hay không các bạn đó thì à, tùy theo cái đôi tai tùy theo cái sự khó tính của mỗi người có nhiều anh chị khách hàng á, thì chỉ cần à, cái lo của em 180 lo tiêu chuẩn này thôi thì các anh chị đã hài lòng rồi nhưng có những anh chị và các bạn thì à, cái lo nó phải cao cấp hơn nữa các bạn kể cả lo C300 AMG là sử dụng 13 lo của Boommaster thì các anh chị nó cũng không có hài lòng đó, thì âm thanh nó không có giới hạn các bạn âm thanh nó không có giới hạn cho nên là là thực ra là cái dàn âm thanh đối với một cái chiếc xe Mercedes-Benz ha một chiếc xe Mercedes-Benz thì nó không có tệ đâu các bạn à, quan trọng là cái sự khó tính của chúng ta như thế nào thôi bởi vì âm thanh của chúng ta nó không có giới hạn ok thôi bây giờ Duy sẽ ra phía sau Duy sẽ nói nhiều hơn về cái khoang phía sau của chiếc xe E180 này các bạn thì à, nói nhiều hơn ở đây các bạn không phải là ở phía sau này nó có nhiều thứ để nói mà là à, Di muốn nói là cái chiếc xe C300 AMG với là cái chiếc E180 này thì nó sẽ khác ở cái khoang sau này rất là nhiều ha là đối với những anh chị mà khách hàng mà à, thích tự lái á, xe mà chúng ta có thể tự lái rồi à, à, chúng ta đi thông thường là là đi gần trong thành phố hoặc là chủ yếu là ngồi ở phía trước nhiều thì ờ, đối với chiếc xe C300 nó cực kỳ tuyệt vời luôn nhưng đối với cái chiếc xe E180 này các bạn ở khoang sau là một cái sự trải nghiệm coi như là rất là khác so với chiếc xe C300 ha. khi mà chúng ta ngồi vào cái khoang sau của chiếc E180 này thì chúng ta cảm giác là à, đây là một cái chiếc xe dành cho ông chủ các bạn đây, đây là một xe dành cho ông chủ ha, bởi vì dòng xe E-Class được uh, bên Duy định hình cho những khách hàng là những cái người doanh nhân những người doanh nhân à, thường xuyên là di chuyển trên xe hơi cũng như là sẽ có tài xế cho nên là cái khu vực phía sau này thường nó khá là rộng rãi luôn cũng như là khi mà chúng ta ngồi vào cái vị trí này thì à, chúng ta khi mà đi trên đường các bạn thì chắc, chắc chắn một điều rồi xe nó cũng sẽ êm ái và thoải mái hơn rất là nhiều ha ở đây thì sẽ có một cái chi tiết để tựa tay thì cái C300 của chúng ta cũng sẽ có như vậy thôi các bạn không có khác gì chỗ này thì chúng ta có thể để được là hai cái cốc nước ha ở đây à, nếu mà chúng ta cần lấy đồ từ khu vực phía sau thì chúng ta có thể mở ở đây để lấy đồ từ cái, cái khu vực phía sau này à, rất là tiện lợi các bạn không uhm. ở đây thì à, nó sẽ không có cái rèm cửa các bạn ha không có rèm cửa thì đối với cái chi tiết rèm cửa này thì à, à, nếu mà có nữa thì cực kỳ tốt ha bởi vì là nếu mà chúng ta trùng hợp mà chúng ta mà muốn không gian riêng tư các bạn thì chúng ta có thể kéo lên nhưng mà cái à, cái kính này chúng ta có thể dán dán kính màu đen á, thì nó cũng khá là riêng tư cũng như là cực kỳ mát rồi có không vấn đề gì ở đây thì có chi tiết là đèn ha chỉnh máy lạnh thì cái E180 này thì chúng ta chỉ lấy gió từ cái khoang phía trước thôi ở đây chúng ta sẽ không có điều chỉnh được cái nhiệt độ ha và cái C300 của chúng ta thì nó sẽ chỉnh được nhiệt độ ở chỗ này chỗ này thì chúng ta có thể là để những cái vỏ kẹo hoặc là gạt tàn thuốc ở đây còn ở đây là một cái sạc điện thoại Ok thì thật ra cái khoang phía sau thì chủ yếu là như thế này thôi các bạn bây giờ Di sẽ um, đi ra cái chiếc xe C300 AMG ha Di sẽ không có đi vào cái khoang phía trước của chiếc xe C300 AMG nữa các bạn bởi vì là Di cũng đã à, cho các bạn xem rất là nhiều về chiếc xe E300 AMG rồi thì bây giờ Di sẽ ngồi ở phía sau ha À, bây giờ di đang ngồi ở khoang phía sau của chiếc xe E300 à, c C300 AMG các bạn thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này nó có một cái sự khác biệt nè chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ của máy lạnh ở đây ha thì đây là một cái thì ờ, rất là thích luôn đó thì người ngồi phía sau vẫn có thể là điều chỉnh nhiệt độ theo cái ờ, ý thích của mình nhưng mà Duy nghĩ là với cái chiếc E180 thì ờ, sử dụng cái nhiệt độ máy lạnh là từ phía trước ra phía sau và cũng có cái khe gió chỗ này thì nó cũng là khá là ok rồi thực ra là điều chỉnh như thế này thì có thì tốt không có thì cũng không vấn đề gì các bạn đó, thì C300 AMG thì được trang bị cửa sổ trời toàn phần nè các bạn thấy nè đó, đây là cái phiên bản 2020 ha thì với cái cửa sổ chơi toàn phần này á, thì à, tùy theo nhu cầu của mỗi người thì có những anh chị khách hàng thì thích có những anh chị khách hàng thì không thích có cửa sổ trời này các bạn à, còn các bạn thì sao ha các bạn nếu mà các bạn mà thích hay không thích thì các bạn có thể là comment cho Di biết cái ghế da của chiếc xe C300MG này là chất liệu da thật các bạn ha da thật nè da này da thật hoàn toàn luôn nha các bạn đó, còn em 180 sử dụng da Artico đó thì uh, à, Atico hay là da thật thì Duy nghĩ là về cái chất lượng của nó cũng sẽ xem xem nhau như thôi nó cũng không có khác nhiều về chất lượng lắm C300 AMG thì ở đây các bạn sẽ thấy có một cái rèm ha có một cái rèm ở đây lo Boommaster 13 lo đó thì uh, nếu mà các bạn và các anh chị nào á, mà thích ngồi á, các bạn thích ngồi ha hoặc là thích một chiếc xe dành cho gia đình nhiều hơn á, thì các bạn có thể chọn là cái E180 còn nếu mà anh chị nào thích cảm giác lái thích công nghệ thích thể thao thích ờ, thời trang phong cách thì các bạn có thể là chọn cái chiếc xe à, C300 mc này ok À, nãy giờ thì Di đã nói về cái kích thước của xe, nói về những cái thiết kế bên trong, bên ngoài, những cái trang thiết bị ha. Và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ của hai chiếc xe này. Uhm, đây là khoang động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG ha. Đây là động cơ 2.0 lít các bạn. Đó là công suất của chiếc xe này là 258 mã lực. Đó, và sử dụng cái hộp số tự động 9 cấp À, thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km trên giờ của chiếc xe C300 AMG này nó là 5,9 giây ha, 5,9 giây thôi, rất là nhanh luôn các bạn. Và mức tiêu thụ nhiên liệu là nó sẽ là à, được kết hợp là 7,71 lít nè. Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị à, là ngoài đô thị là 5,99 lít và trong đô thị là 10,71 lít ha. Ok và bây giờ là đây là động cơ của chiếc xe E 180 khi mở cái cửa C300 với lại cái cửa E 180 này các bạn sẽ thấy khác các bạn là cái cửa của chiếc E nó nặng hơn đó, Duy mới mở cửa ra Duy cảm giác nó nặng hơn rất là nhiều so với cái C180 của C300 AMG à, khi mà các bạn nhìn thấy là cái động cơ này là của chiếc xe à, E180 này các bạn các bạn sẽ thấy nó cũng rất là to ha nhưng mà cái động cơ này chỉ có 1.5 lít thôi khi mà chúng ta nhìn vào á, thì giữa hai cái chiếc xe này chúng ta sẽ thấy rất là giống nhau nè đó xin mời cameraman ờ, quay ờ, cận cảnh cái động cơ của chiếc E180 này ha và cái chiếc xe C300 mg. khi mà mở nắp máy lên các bạn sẽ thấy cái hình thức nó rất là giống nhau các bạn cái hình thức nó rất là giống nhau luôn nhưng mà với cái chiếc xe E180 này thì sử dụng cái động cơ là 1.5 lít thôi công suất là 156 mã lực đó thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km trên giờ thì mất là để coi ở đây không có thấy vì không có thấy là công bố cái ờ, cái thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km nhưng mà nó sẽ rơi vào tạo khoảng tầm là gần 7 giây các bạn 6 giây mấy gần 7 giây ha mức tiêu thụ nhiên liệu là 8.57 lít ở đường kết hợp nè mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị là 11,3 lít nè và mức đô, tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị là 6,95 à, và 6,95 lít thì thực ra hai chiếc xe này các bạn là về cái động cơ mặc dù nó là 1.5 lít và 2.0 lít thôi công suất nó cũng trên nhau ờ, cũng nhiều á nhưng mà cái ờ, mức tiêu thụ nhiên liệu giữa hai chiếc xe này thì nó gần như nhau luôn cũng không có khác nhau nhiều ừ, cũng gần như nhau luôn Di đọc cái thông số mà mà mà mức tiêu thụ nhiên liệu thì Duy thấy nó không có chênh lệch nhau nhiều các bạn Ok thì à, vừa rồi thì Duy đã cho các bạn xem hai cái chiếc xe E180 cũng như là C300 AMG ha thì à, à, các bạn chọn chiếc xe nào à, các bạn chọn chiếc xe nào nếu mà các bạn Duy xin nhắc lại nha nếu các bạn thích à, thể thao thích trẻ trung năng động cá tính ha thích chiếc xe có rất là nhiều những công nghệ ha thì các bạn chọn chiếc xe C300 MC này à, ngoài ra nếu chúng ta là một cái người thích à, sự êm ái ha, tiện nghi cũng như là rộng rãi bên trong cũng như là sự sang trọng của chiếc xe à, một chiếc xe du lịch ha hoặc là à, anh chị và các bạn không phải là người lái xe nữa mà là chỉ là người thường xuyên là ngồi phía sau thôi thì các anh chị và các bạn có thể chọn chiếc xe E180 này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 à, comment ở dưới cho Di biết ha à, các bạn muốn so sánh chiếc xe nào với chiếc xe nào á, thì Di sẽ nếu mà có nhiều cái lượt yêu cầu thì Di sẽ làm cái clip so sánh như vậy cho các anh chị và các bạn xem ok hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nha